rồi nộp có đơn đi thanh toán đi hả? ừ thanh toán có đơn hả miền nam cái lượt miền nam kìa à? cái đầu tiên ừ. đây các bạn thì à, mỗi cái hóa đơn đều có một cái mã khách hàng như thế này ha rồi rồi rồi rồi thanh toán anh đi mình có tài khoản sản phẩm điện lực miền nam là hóa đơn nó cái mã khách hàng của mình kiểm tra kỹ lại sau đó mình tiến hành thanh toán không ok rồi nhập mã OTP nhập bình thường đi anh thấy quen mà sao à, anh che lại đây các bạn sau khi có mã token mình nhấn xác nhận phải không đây các bạn nó báo cho mình thanh toán thành công rồi các bạn Ok, mến chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha Thì hiện tại mình à, mới vừa đi làm về các bạn Thì mình thấy trước cửa nhà nhân viên thu tiền điện lời các bạn à, Có móc một cái tờ biên à, lai thu tiền điện như các bạn Thì à, do mình đi làm á, mình à, không có đóng tiền điện, điện được à, Chắc nhân viên không thấy mình ở nhà nên người ta để trước cửa, móc ngay trước cửa Nên mình về mình biết mình tự thanh toán ha Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video á là sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán tiền điện trên app và app Kim Long Băng các bạn thì hiện tại mình không có xài app Kim Long Băng nhưng mà bà xã mình à, thì có cái xài cái app này nên sẵn tiện mình làm cái video để hướng dẫn các bạn là thanh toán tiền điện tiền điện trên app Kim Long Băng là ở trường hợp mà nhân viên tiền điện á, người ta thu mà không có bạn ở nhà hay là bạn chới kỳ đóng tiền điện mà không đóng được thì mình có thể lên app mình đóng bình thường ha rồi mời các bạn theo dõi video mình ha hiện tại bà xã mình đang ngồi ở ờ, trước làm gì không biết thì mình để mình nhờ bà xã mình à, thanh toán à, tiền điện nha các bạn rồi ok các bạn ơi thì giờ mình sẽ à, nhờ bà xã của mình thanh toán cái hóa đơn tiền điện này nha các bạn tại do mình làm biến đi ra ngoài điện lực thanh toán các bạn giờ mình sẽ mượn bà xã thanh toán trên áp luôn bà xã đang làm trước đây bà xã ơi thanh toán giùm anh cái hóa đơn này coi à, mới nãy anh tính thanh toán mà anh quên rồi anh đi về luôn rồi giờ không có ra điện lực đóng được em nhờ em à, đóng giùm anh cái hóa đơn tiền điện nè tháng này nè đóng thì được nhưng mà nhớ trả tiền rồi nha vậy lâu lâu đóng giùm bữa có sao đâu ủa em nhớ em có cái app kiên long rồi phải không có mà rồi app rồi lên, lên thanh thanh toán giùm anh này cái thử coi đó giờ chưa thanh toán bên app kiên long nào hết trơn á được, được rồi còn máy đâu lại máy đâu đấy thanh toán giùm anh này hỏi anh có cài cái app Kiên Long mà anh chưa có biết thanh toán như thế nào đó em vô app em chỉ cho anh nè. Thanh toán thì được, lấy nhớ trả tiền lại là được rồi. Rồi yên có tâm đi. Rồi. Mà khẩu à, không sợ người ta nhìn lén hả? Hồi ta nhìn lén đó nha, nhìn lén ngó người lấy máy ta vô lấy chuyển tiền hết luôn á. Có tiền rồi lấy. Ừ. Đâu chỗ thanh toán chỗ nào đâu. À vô thanh toán rồi thanh toán chỗ nào có nạp điện thoại nè à, không nạp vô nạp thôi tử rồi nạp có đơn đi thanh toán đi hả? ừ thanh toán có đơn hả ừ đâu chỗ nào điện lực miền nam điện, điện lực miền nam à? điện lực miền nam kìa cái đầu tiên điện lực miền nam nói khách hàng đây à, cái này tên là điện lực miền nam hả rồi ừ. bên dưới là lại số kỹ trang kỹ trang ngập có mã số khách hàng phải không đúng rồi à đây cái mã số khách hàng để mình coi coi đây các bạn mỗi một cái quá đơn ha D BB07 à, không phải cái đó cái đó của ờ, đây các bạn thì ờ, mỗi cái hóa đơn đều có một cái mã khách hàng như thế này ha rồi để ờ, mình nhập thử đi ừ. là đang đọc anh đọc cho em anh em nhập nè ừ. BB B phở B bò 0707 00 07 27 00 27 696 bảy ấy không lò số đi không không hai bảy sáu hai sáu bb không bảy không bảy không không hai sáu à mình chỉ cần nhập cái điện lực miền nam phải không rồi nhập cái mã số khách hàng như à, mỗi cái à, hóa đơn trên hóa đơn tiền điện á nó đều à, có một cái mã khách hàng nha các bạn đây cái mã khách hàng đây này để mình nghe cái mã khách hàng cho các bạn xem nha nó mỗi một cái đều có mã khách hàng hết nó đọc rồi Ồ, tiền còn nhiều quá ha Đúng rồi, nè, ta coi Ồ, thì cẩn Ừ, thì cẩn là của mẹ đó, mẹ hồi đó mà hộ khẩu mẹ bên anh mà Ừ đó, à, số tiền thanh toán À, tháng này thì mình có 173 ngàn à Ờ, 173 ngàn thì được Rồi, rồi, rồi, thanh toán anh đi Đây, mình có tài khoản sản phẩm điện lực miền ừ. Nam là quá đơn đó cái mã khách hàng của mình kiểm tra kỹ lại sau đó mình tiến hành thanh toán không ok rồi nhập mã token nhập bình thường đi anh thấy của mà sao à, anh kia lại đây các bạn sau khi có mã token mình nhấn xác nhận phải không này đây thành công rồi đó Để cái dạ yeah. sao nó không lấy tên anh luôn anh lấy tên mẹ nè các bạn đây là mình đã thanh toán một giao dịch à, thành công tên app của ngân hàng Thiên Long ha đây là cái máy của à, bà xã mình do mình không có đi à, đóng tiền điện được á nên mình có thể thanh toán trực tiếp tên áp luôn các bạn rồi thì cái app này nói chung nó tương đối nó cũng còn nhiều chức năng các bạn đâu em thoát ngoài thế này như ở đây, đây là nó có thể dịch vụ chuyển tiền vận chuyển học phí nè ở đây có học phí nè đóng học phí nè ừ. rồi đóng tiền điện ừ. thoại trả trước trả sau nè ừ. rồi tiền hình hay di động đó, giải hóa đơn internet vân vân đó thì à, nó có nhiều cái để anh đón tại sao ha rồi, em chỉ anh cái à, cái nạp tiền điện thoại cái em vô nạp tiền điện thoại thử em này vô nạp tiền ừ nó số chọn tiền. số điện thoại trong danh bạ à đó. vô em nạp cho anh đi ừ rồi chọn nhà mạng nó, nó mặc định luôn nó mặc định là mà mobi ừ đó rồi xong mình giá ví dụ như nộp cho anh trăm ngàn à, trăm ngàn đó. à nó mất chỉ có, có 98 ngàn, ngàn à nó đỡ được hai ngàn ha. rồi đâu nhập mã OTK mình chỉ cần nhập cái mật khẩu mã OTK của mình thì nó sẽ nạp ha rồi đơn giản ha đó. app này nó rất là dễ sử dụng Ừ. nó có chuyển tiền nó ra tiết kiệm luôn kìa đúng rồi nó gửi tiết kiệm online luôn rồi mở thẻ tới đó luôn đúng rồi À, họ có nhiều chức năng quá thôi. thôi chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video ha cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha đừng quên ấn chuông like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn